tôi là ai tôi là tôi chứ còn tôi là ai tôi là tôi người hay là ma quỷ thế này hè đây mà ui giời ơi hè đây mà cứ làm như người ta quen biết nhà anh lắm đấy xem nào ôi giời ơi cái mặt thì trắng bệch cái miệng thì ngoác đến tận mang tai hình dáng giống người tiếng nói giống người ơ ơ ờ ờ, ờ, ờ, ờ nhưng mặt mũi thì lại khác người mặc áo rộng thôn thình như hoàng tấm vải vậy hề là trai là gái nào <laughs> hề tới đây tiếng như con gái ừ. nhưng không là gái à? hình dáng con trai nhưng hết chất con trai hề ở trong cung hề chỉ làm trò cười à. nhưng hễ vào đến cung là hề cũng phải hoạn à. quan là quan hoạn cho nên hề tới đây cũng là anh hề hoạn anh thử gọi tôi là anh Hề Hoạn xem nào à, à, à, à. Xin chào anh Hề Hoạn Thế anh là con cái nhà ai Nông nỗi gì mà phải hoạn nào à, à. Sao Anh là thiên tử quân ừ. Cho nên người ta khắc cho anh ba chữ tràm vào chát <laughs> Chắc là anh thấy vẻ vang lắm ừ. Còn tôi là anh hề hoạn Được bà hoàng hậu mua về làm trò vui Bà cứ tưởng tôi không thèm biết gì đến cái tỉnh tinh tinh Ôi ôi cái tỉnh tinh tinh ừ, Cái tỉnh tinh tinh Ấy thế cho nên cái thân phận tôi là cái thân phận thằng hề Này anh múa hát một bài cho tôi nghe thế nào nổi lên nào ừ, nổi lên nào ơ ơ ơ anh múa hát cái bài gì mà cái tai tôi nó nghe mãi không thành tiếng thế hả <laughs> ấy là vì rằng tôi hát lên cái nỗi buồn à. để cho người ta cười ừ. hát ừ. như vậy gọi là hát không thành tiếng ừ người ta thì ôm bụng mà cười mà cười hả còn như gan ruột tôi thở, nó nỗi như gương à, này này này này này này này anh thì nói hết ngóc ngách các kỳ kỳ sự thì cái tai tôi nó mới nghe ra hiểu chưa <laughs> bố tôi là cháu ông đào văn phó Ôi à, cháu ông đào văn phó cơ ừ, à? cháu ông đào văn phó à, làm cho nhãi cuộc đời đến bậc bậc tiên sư bậc tiên sư còn mẹ tôi ấy là cháu năm đời dòng bà phạm thị trân ở đất hoa lư hoa lư làm quan trèo từ đời đinh tiên hoàng đế đấy nhá làm quan trèo từ thời đinh tiên hoàng đế nữa cơ à? ừ. này tôi được cả cha lẫn mẹ ừ. nhất tâm đẻ tôi ra làm cái nghiệp nhe răng cái nghiệp nhe răng ấy nguyên do là thế này này thế nào, thế nào? bố mẹ tôi mới đi hát rong ờ. bố tôi đánh trống còn mẹ tôi đứng hát à. mẹ tôi hát mới sai nhịp phách bố tôi mới gõ đến cắt ờ. cái dùi trống vào đầu ấy thế là nó động trên thượng đình nó động luôn xuống hạ bộ mẹ tôi mới đẻ tọc tôi ra ở giữa chiếu trèo tôi ra đời tôi mới hát luôn cái bài ô ô anh hát cái bài gì mà nó nhanh thế tôi mới hát luôn cái bài tè, tè, tè. kiếm câu làm trò anh em nhá vọng ra anh ngang người sao vọng ra anh ngang người sao đầu bảy thế người sao năm thiếp bảy thế người sao tôi cút sớm khuya ơi chịu sầu kẻ quát người hầu người sao kẻ quát người hầu người sao đầu long đong ới ông trời ơi sao ông anh ở bất công bất công <laughs> đàn những năm con gà để cả họ nhà mày ăn là dạ, dạ, dạ, dạ. muôn tâu lệnh bà quan thái y trần mạch có nói rằng bệnh của lệnh bà là bệnh âm thịnh dương suy ấy thế cho nên con đã truyền ngay xuống bếp làm đủ năm con gà hầm với năm thứ gia vị gọi là ngũ ngũ vị kê cốt là để lệnh bà ăn nước còn chúng con ăn cái bã đi ạ à. người ta nói rằng phải kiêng thịt gà ba ba cá chép mà mày làm những năm con gà mày nói rằng tao ăn nước còn mày ăn cái thằng hề dạ thế tao nuôi mày để làm gì dạ muôn tao lệnh bà lệnh bà nuôi hè là để làm trò vui ạ à. thế mà cả ngày hôm nay tao buồn sắp chết mà mày không làm cho tao vui được à dạ, dạ dạ dạ, dạ. muốn tâu lệnh bà hôm nay con đi ra chợ con vừa học được một bài hát con đang định về làm cháu vui cho lệnh bà thì lệnh bà lại cho gọi à thế mày hát thử tao nghe dạ con xin hát à một ông vua lấy được hai bà ông yêu bây giờ thì bà bé ông để bà già ghen nên phát ghen sự đời lắm chuyện cũng phiền nhà vịt Người thấp tìm tịt mà chỉ đứng có một chân thôi ạ à. Câu hát vừa rồi là mày bịa ra Chứ không phải ở ngoài chợ Con ỉ lan nó vào cung năm năm Nó đã có hai con trai Ta không có con trai Nên tao cay đắng ở trong bụng Thì tao phải chịu dạ. Chứ, chứ tao có ghen đâu Thế mà mày bảo là tao ghen Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Tao, tao chỉ muốn sai người móc mắt mày ra. Dạ dạ dạ, muôn tâu lệnh bà, lệnh bà móc mắt con thì con đã là thằng hề hoạn rồi. Nay lại được lệnh bà ban cho cái phước là thằng hề mù, đã hoạn lại mù, thế thì càng may mắn đi ạ. Mù mà còn may à? Dạ, đúng như thế ạ. À. Vì hoạn thì mất giống hề, mà mù thì càng giỏi hề ấy là vì rằng khi con mở mắt ra con nhìn thấy cái gì thì con chỉ có thể hè vào cái đó nhưng khi mắt con đã nhắm tít lại rồi thì trong đầu con nó như con ngựa thả cương thiên hạ cứ linh tinh lang toang tí mẹt ra cả thì lại càng lắm thứ tức cười đấy à dạ con xin làm thằng hề mù cho lệnh mà xem mà kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa gió đưa ông đội lên dinh mà để cho bà đổi cắp cái nón dập mà dập dình đi đi theo ông đội lên dinh bà đội cắp nón dập dình đi theo bà đội không tin ông đội tôi mới lại hát rằng dung dinh này lật đật tôi mới lại hát rằng mụ già lật đật à này bắt lê con nghèo đi cưới à cưới chồng cưới chồng con heo sao lại mụ già lật đật bắt heo cưới chồng mày chỉ nói nhảm già thì còn cưới chồng thế nào được Dạ muôn tâu lệnh bà Con xin hát thêm một câu mà dân gian người ta vẫn thường hát Để lệnh bà hay rằng Già mà cũng sợ lẻ loi đấy ạ à. Đã tám mươi tư bà già Đã tám mươi tư Ngồi trong cửa sổ viết thư Lấy chồng Mày định làm vui cho tao Nhưng tao không thể nào vui được Mày nói tao lại càng thêm ốm Bây giờ mày phải ra cửa cung đón cho tao người lái buôn tống Tao đã truyền phải mang gấm đến đây Nếu họ đến thì phải chào hỏi tử tế nghe không Dạ xin tuân lệnh ạ à. Hề hey. Dạ